viết tên đề Euclid nói gì các con chú ý lên màn hình cho thầy thật chú ý thầy nhá thuộc luôn nhá đây qua một điểm ở ngoài đường thẳng chỉ có các con chú ý câu này cho thầy này chỉ có nhá một đường thẳng song song với đường thẳng đó đọc kỹ lại với thầy qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó. Có nghĩa là sao? Thầy có điểm M làm ngoài cái đường thẳng A này. Và tiên đề có nói như sau, qua điểm M chỉ có một đường thẳng thôi, một đường thẳng duy nhất đó thôi. Đi qua M và song song với đường thẳng A. Không có cái thứ hai. Vậy đơn giản, nếu có hai đường thẳng cùng đi qua M và cùng song song với A thì hai đường thẳng này trùng nhau. Nhớ thầy nhé. Qua một điểm, chỉ có một đường thẳng đi qua điểm đó và song song với một đường thẳng cho trước. Đây là tiền đề vô cùng quan trọng. Nó theo các con mãi mãi mãi đến tận lớp 12 luôn.